sức hoành hành ngày đêm tối bao trùm tất cả vạn vật được đắm chìm trong bóng đêm sự tham lam cao độ là mấy kỳ hẹp hòi sự thờ ơ lãnh đạo sự hèn nhát thấp kém đang hư trị thực tâm hồn con người họ đang run sợ kiếp đám rồi các bạn đồng tay ra nữa nha <laughs> tôi hướng dẫn bằng ma thuật của mình bóng đêm xua đuổi loài người bắt họ phải quy phục dưới chân ta làm nô lệ cho ta khâu hỡi thần bóng đêm người đã nhầm sự u mê đen tối của ngươi không làm gì được ta và loài người đâu <laughs> chúng ta càng không run tay trước quỷ dữ và hung thần ngọn lửa truyền thống là niềm vinh quang tự hào của chúng ta chúng ta có đủ sức mạnh và lòng dũng cảm để chiến thắng sự hung bạo có đủ trí thông minh để xua tan nỗi run sợ hoang mang và sự hèn nhát nhu nhược đó chúng ta hãy đoàn kết lại hãy sống trong tình yêu thương đồng loại hãy gạt bỏ những xấu xa khỏi cuộc sống của chúng ta hỡi muôn dân hãy nhìn kia ngọn lửa truyền thống đã bừng sáng bóng tối đang bị dồn nén xua đuổi ánh sáng của ngọn lửa đang rực cháy trong của mỗi chúng ta nào hãy hát lên múa lên trong ngày vui hôm nay nào hát to lên múa vui lên 是。 nắm tay lại nào nắm tay lên nào đặt vừa thôi đặt vừa thôi mà đừng sẽ phải đến hết buổi chiều là chúng ta đã chia tay nhau rồi Chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa cho nên hãy cùng nhau cháy hết mình trân trọng những giờ phút này Chúng ta đã bên nhau 5 ngày, cùng nhau là những đồng đội lửa thiêng rực cháy như lòng ta khi tôi tạm biệt nhau trên ờ, mảnh đất này một thời gian khá lâu và không biết khi nào chúng ta mới có dịp gặp lại đồng đủ như thế này và hy vọng là trong đêm nay sẽ được lại những tình cảm hết sức là đặc biệt của tất cả toàn thể quý vị đại biểu cũng như tất cả các bạn thiếu nhi trong chương trình ngày hôm nay các bạn con hơi chúng ta sẽ được chào đón